Vâng, xin kính chào toàn thể tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh Chốt số 3 miền của mình trong ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên kênh Chốt số 3 miền xin chúc toàn thể tất cả các anh chị em một buổi tối vẻ và chúc tất cả các anh chị em mọi điều tốt đẹp nhất. Và hiện tại bây giờ là 10 giờ 49 phút của ngày 13 tháng 12 năm 2018. Trước màn hình nhỏ của tất cả anh em đây là bảng lô tô của chúng ta ngày 13 tháng 12. Thì anh em đã xem sơ qua cái bảng lô tô của chúng ta ngày hôm nay rồi. Thì anh Lôi đề đã quay ra cho tất cả anh em vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày thì à, anh em đã thấy cái bảng lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì giải đặc biệt của chúng ta có chàng đó là 83517 thì ta có tổng 8 càng năm cho tất cả anh em và điểm qua lại cái bảng lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì anh em là thấy thì đầu 6 và đầu 8 của chúng ta đã nổ quá rất rời cho ngày 13 tháng 12 năm 2018 thì anh em thấy đầu 8 của chúng ta ngày hôm nay ta có 83 về hai nháy và 84, 85, 86 cho tất cả anh em nếu anh em nào hôm nay đã theo đầu 8 của chúng ta ngày hôm nay thì à, anh em là chiến thắng quá rực rỡ cho ngày 13 tháng 12 rồi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 trong cái bảng lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì ta có con 56 này 57 58 này rất tiếc anh lô anh đã tránh hoàn toàn con 59 của mình cho ngày hôm nay còn về đầu 9 của chúng ta thì anh em thấy ta về lô 92 về lô hai nhảy này và 94 ở đây rất tiếc anh đã à, đánh hoàn toàn con bạch thủ lô của mình ở trên kênh chốt số mình của mình cho ngày 13 tháng 12 2018 cho tất cả anh em tham khảo còn về sau thủ lô tôi bắt cho anh em 3663 thì anh em thấy đầu bao của chúng ta ngày hôm nay ta nổ con 34 36 à xin lỗi anh em ta nổ con 34 và 39 ở đây rất tiếc anh Đô anh đã tránh hoàn toàn ở trên kênh chốt số 30 của mình bạch thủ lô và song thủ lô của chúng ta ngày hôm nay đã thất bại hoàn toàn ở con bạch thủ lô và song thủ lô cho tất cả anh em thật sự mà nói thì ngày hôm qua mình đã xem rất kỹ cho anh em ở trên kênh chốt số 30 của mình và bắt những con số bạch thủ lô và song thủ lô cho tất cả anh em để cho tất cả anh em được tham khảo con số để cho anh em có thể là trùng kèo những con số của anh em thì anh em thể chơi mảnh tay hơn nếu anh em nào muốn lấy số chuẩn chính xác nhất thì anh em thể là kết bạn vào số Zalo để anh em có thể lấy số chuẩn còn ngày hôm qua tôi có bắt cho anh em ở trên kênh chốt số ba miền bổ dàn đề chạm và bổ đề 20 số cho tất cả anh em thì anh em thấy ngày hôm qua tôi có bắt cho anh em ở trên kênh và bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay ta đã về con 17 cho tất cả anh em thì trong cái bổ dàn đề chạm của chúng ta ngày hôm qua tôi bắt cho anh em ở trên kênh thì tôi bắt cho anh em chạm 3 chạm 8 và chạm 7 thì ngày hôm nay ta đã chiến thắng được chạm 7 ở trên kênh chốt số ba miền của mình là chiến thắng được chạm 7 cho tất cả anh em và trong cái bổ dàn đề 20 số của chúng ta thì ta đã chiến thắng được con bạch thủ đề đó là con 17 cho tất cả anh em cho ngày 13 tháng 12 năm 2018 ở trên kênh chốt số 30 của mình là chiến thắng được chạm 7 và bạch thủ đề của chúng ta đó đó là con 17 nó nằm ở trong cái bộ dàn đề 20 số cho tất cả anh em cho ngày 13 tháng 12 ở trên kênh chốt số 30 của mình thì à, bạch thủ lô và song thủ lô của chúng ta ngày hôm nay đã thất bại hoàn toàn còn về à, dàn đề chạm của chúng ta thì ta được chạm 7 và trong cái bộ dàn đề 20 số thì ta được con đề đó đề 17 cho tất cả anh em thì à, nếu anh em nào hôm nay đã theo dàn đề chạm và bộ đề 20 số của mình đã chiến thắng rực rỡ cho ngày 13 tháng 12 năm 2018 rồi và mình sẽ quay trở lại và điểm lại cho tất cả anh em và đi vào bắt cầu đề và cầu lô cho tất cả anh em cho ngày mai đó là ngày 14 tháng 12 năm 2018 để cho tất cả anh em được tham khảo những con số ở trên kênh chốt số 3 miền của mình đầu tiên mình sẽ đi vào chỉ cầu uh, cho anh em ở đây ta có một cầu tôi chỉ cho anh em cho ngày mai nhé đó là cầu đề của chúng ta ở đây đầu tuần của chúng ta nhé anh em để ý nhé ở đây ta có chạm 2 và chạm 1 thì đầu tuần của chúng ta ta là nổ con bạch thủ đề đó là con 41 cho tất cả anh em và tiếp theo đó đến ngày tiếp theo thì ở đây ta có chạm 6 và chạm 5 thì là 6 bóng 1 thì ta được con bạch thủ đề đó là con 91 cho tất cả anh em và tiếp theo nữa ở đây ta có chạm 1 và chạm 4 thì à, chạm 1 và chạm 4 thì ta được chạm 4 ở đây và đến ngày hôm nay thì ở đây ta có chạm 5 và chạm 6 thì 6 bóng 1 thì ta được chạm 1 và bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay là về con 17 ở đây cho tất cả anh em cho ngày 13 tháng 12 năm 2018 và tiếp tục như vậy cầu của chúng ta chạy khá là thông cho ngày mai thì ở đây ta có chạm 3 và chạm 5 liệu chạm 3 và chạm 5 ngày mai có nổi xuống đây cho tất cả anh em hay không đó à, cầu đề chạm của chúng ta cho ngày mai và cầu đề chạy khá là thông cho tất cả anh em nhé anh em để ý cái cách chỉ cầu của tôi thì anh em có thể sàng lọc ra được cái bộ dàn đề để cho anh em đánh cho ngày 14 tháng 12 năm 2018 nhé và tiếp theo nữa tôi có thêm một cầu nữa tôi chỉ cho anh em đó là cầu đề của chúng ta anh em để ý nhé anh em để ý cái câu này ở đây ở đây ta có 9 và đây ta có một ở đây ta có không tôi sẽ lấy ở giải 3 bổ thứ hai con số đầu tiên và ghép với lại giải 6 bổ thứ nhất con số cuối cùng đó là con 5 ở đây ở đây ta vẫn tiếp tục như vậy ở đây ta có 7 ở đây ta có 1 và ở đây ta có con uh, ờ, 9 và ở đây ta có con 5 anh em để ý nhé câu đề của chúng ta chạy khá là thông cho tất cả anh em và báo cho chúng ta thấy là cầu chạy khá là đẹp ở đây ta có 9 và một ta ghép lại nhau thì ta ăn thẳng con bạch thủ đề của chúng ta đó là con 91 cho tất cả anh em và ở đây ta có 0 và 5 ghép lại với nhau thì ta có ăn được ăn được con bạch thủ đề đó là con 40 cho tất cả anh em cho ngày 12 tháng 12 và tiếp theo đó đến ngày hôm nay đó là ngày 13 tháng 12 năm 2018 thì ở đây ta có 7 và 1 thì à, ta ghép lại 7 và 1 thì ta có ăn được con bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay là về con 17 cho tất cả anh em cho ngày 13 tháng 12 năm 2018 đã chiến thắng ở trên kênh chốt số 30 của mình nằm trong bộ dàn đề 20 số của chúng ta đã chiến thắng được con 17 cho tất cả anh em và chúng ta đã ăn được chạm 7 và bạch thủ đề của chúng ta về con 17 cho tất cả anh em ở trên kênh chốt số 30 của mình cho ngày 13 tháng 12 năm 2018 thì liệu ngày mai ở đây anh em đã thấy thì ở đây ta có 9 và 5 thì ta ghép là 9 và 5 thì liệu ngày mai ta có bạch thủ đề đó là 5995 hay không đó là câu đề của chúng ta cho ngày mai anh em để ý cái cách chỉ cầu tôi anh em có thể là sàng lọc ra được cái bộ dàn đề cho tất cả anh em cho ngày mai nhé và bây giờ tôi sẽ đi vào chỉ cầu bạch thủ lô và song thủ lô cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số 30 của mình thì đầu tiên tôi sẽ đi vào chỉ cầu bạch thủ lô của chúng ta cho ngày mai thì cầu bạch thủ lô tôi sẽ lấy ở giải 2 bộ thứ nhất con thủ thứ hai đó là con 7 tôi sẽ ghép với lại giải tư bổ thứ nhất con số cuối cùng đó là con 5 thì ta có cặp 5775 thì lên đến ngày 13 tháng 12 thì xin chúc mừng tất cả các anh chị em đã chiến thắng được cặp 7557 cho tất cả anh em cho ngày 13 tháng 12 đã chiến thắng rực rỡ và nối tiếp như vậy tôi sẽ bắt cầu lô cho ngày mai đó là ngày 14 à, tháng 12 năm 2018 thì à, tôi sẽ lấy ở giải hai bổ thứ nhất con số thứ hai đó là con 7 tôi sẽ ghép với lại giải tư bổ thứ nhất con số cuối cùng đó là con không thì ta có cặp 0770 cho ngày mai đó là cầu bạch thủ lô của chúng ta ở trên kênh chốt số 3 miền bạch thủ lô 07 lót 70 cho tất cả anh em nhé 07 lót 70 cho tất cả anh em ở trên kênh chốt số 3 miền của mình thì cầu bạch thủ lô của chúng ta chạy cũng khá là thông cho ngày mai nhé và bây giờ mình sẽ đi vào chỉ cầu cặp xong thủ lô cho tất cả anh em thì cầu cặp xong thủ lô của chúng ta vào cho chúng ta thấy ở đây là tôi sẽ lấy ở giải 3 bộ thứ nhất con số thứ ba đó là con 1 tôi sẽ ghép với lại giải 3 bộ thứ 6 con số thứ 4 đó là con 6 thì ta có cặp 1661 thì lên đến ngày 13 tháng 12 2018 thì xin chúc mừng tất cả các anh chị em là chiến thắng được con 16 nó về ở giải 5 bộ thứ 5 cho tất cả anh em nhé và nối tiếp như vậy tôi sẽ bắt cầu lô cho ngày mai đó là ngày 14 à, tháng 12 2018 để cho tất cả anh em được tham khảo con số trên kênh chốt số 3 mình của mình thì mình sẽ lấy ở giải 3 bộ thứ nhất con số thứ ba đó à, xin lỗi à, bộ thứ ba giải 3 bộ thứ nhất con số thứ ba đó là con 4 tôi sẽ ghép với lại giải 3 bộ thứ sáu con số thứ tư đó là con 2 thì ta có cặp song thủ lô cho ngày mai cho tất cả anh em được tham khảo đó là song thủ lô của chúng ta đó là 4224 cho tất cả anh em 24 đó là cầu cặp song thủ lô của chúng ta ở trên kênh chốt số 3 mình của mình và bây giờ mình sẽ đi vào đưa lên à, cho tất cả anh em những con số bạch thủ lô và song thủ lô và dàn đề chạm và bộ đề 20 số để cho tất cả anh em được tham khảo những con số trên kênh chốt số ba miền của mình vào ngày 14 tháng 12 2018 cho tất cả anh em